Đừng chạy Tiểu mỹ nhân Đứng lại cho ta Đừng chạy Chơi cùng bọn ta nào Đừng qua đây Xem nàng chạy đi đâu Chạy đi đâu hả Buông tôi ra Là ai vậy Không biết đánh hay lắm Đánh hay lắm Đánh hay lắm đáng sợ quá Yêu quái Có gì từ từ nói Đa tạ tiên cô cứu mạng ừ. Ừ. Đa tạ tiên cô cứu mạng Này Sao cô làm ngơ người khác Chủ nhân của ta không để ý đến ngươi Không nhìn ra sao Súc sinh cũng biết nói chuyện à Người mắng ai là súc sinh ừ. Lạc đà Tránh ra Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa Cô nương này Thanh tân thoát tục Ta thích Tham kiến Ninh Dương Có chuyện gì sao Ninh Dương Thái hậu lâm trọng bệnh cái gì Đi cười đâu Còn muốn đi Qua đây Chương gia cũng thật là có bản lĩnh Ta bảo người đi kết hôn Người lại bỏ nhà ra đi cho ta xem Đúng không Mẫu hậu Bắt đầu đi <sighs> Nhiều mỹ nhân quá Thật tuyệt Nếu như quảng Quynh thích Để cho quảng Quynh là được rồi Quả nhiên là Quynh đệ tốt ừ. Không uổng phí ca ca tốt với đệ như vậy <laughs> Hay là để lại cho đệ vậy Được rồi, được rồi Mẫu hậu à, à. Tiểu Trần Tiểu Trần Người đang làm gì vậy Mẫu hậu Từ bé tiểu thần đã lập lời thề nói là phải xem mẫu hậu và phụ chương như tấm gương Nhất định phải đi tìm một mối tình kinh thiên động địa Đáng dùng cả đời để đeo đuổi nhưng mà bọn họ Nhưng mà bọn họ Nhưng mà cái gì chứ Ta nói cho người biết Nếu hôm nay người không chọn được người nào hết Ta sẽ gả hết tất cả bọn họ cho người Mẹ, mẹ thiên trị quá Có chuyện của người ở đây sao ừ. Tiểu dần Hoàng ừ. Quynh Tiểu Trần Hoàng Quynh Truyền Thái Y mau Nhanh lên Hoàng thượng Bẩm Thái hậu Lão thần hành yên hơn 30 năm nay Chưa từng nhìn thấy triệu chứng này Mạch tượng của dương gia cổ quái Lúc có lúc không Lão thần thực sự vô năng Thứ vô dụng Trần Di Trần Di Mẫu hậu đừng lo lắng Nhìn bộ dạng này của đệ ấy E là đã trúng tà rồi Khẩn trương quá độ chịu đả kích Chó tà nhập vào người Chính là kiểu này Vậy phải làm sao mới tốt đây Ngày mai Nguyên Chẩn sẽ lên triều chân tiên đan Đến lúc đó bảo ông ta làm phép thay cho tiểu dần Loại trừ tà khí Có hiệu quả không? Có chứ Nguyên Chẩn vẫn có thể tin được ờ, Hay là thế này ờ, Trời cũng không còn sớm nữa Nhi thần Tiễn mẫu hậu về cung nghỉ ngơi nhé Ai cha không về đâu <laughs> Mẫu hậu Hay là Nữ nhi ở lại đây chăm sóc cho tiểu dần ca ca Đúng Giao cho mùi ấy đi Được rồi, được rồi, được rồi Chúng ta đi thôi Bye bye Bye bye <laughs> Tiểu dần ca ca Mùi giúp ta xem Họ đã đi chưa Đi rồi, đi rồi Quân muốn đi đâu Tất nhiên là rời khỏi đây Không lẽ ở lại đây kết hôn cho mấy nữ nhân đó Mùi đi cho Quỳnh nhé Muội đi làm gì Muội Thế giới rộng lớn như vậy Muội cũng muốn ra ngoài xem thế nào Quân làm gì vậy Ta sẽ về thăm muội <laughs> Sớm đã đoán được chiêu này của đệ Sao không thể nào đấu lại Quynh hết vậy Đấu lại ta Thì đệ là hoàng đế rồi Tên tiểu tử thối Sau này nhớ làm kiểm điểm đấy Có điều hôm nay Quynh thật may mắn Lát nữa người làm phép cho Quynh sẽ là một mỹ nữ mỹ nữ không phải là Pháp Sư Nguyên Chẩn sao Pháp Sư Nguyên Chẩn đã đi truy đuổi xà yêu dương rồi Tất nhiên sẽ cho đồ đệ của ông ta thay thế Đến muội cũng không nhìn được mà muốn yêu nàng ấy Đẹp lắm Đến rồi, đến rồi Đến rồi, đến rồi Tô cô nương Mau làm phép đi Dân vâng. Thái hậu nương đó đang làm gì vậy Trần Nhi Con khỏe lại rồi Khỏe hoàn toàn rồi Vậy thì tốt rồi Tối đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục tuyển phi Mẫu hậu Không cần đâu Chính là nàng ấy Ai cha có cho người đi chưa Mẫu hậu Mẫu hậu cái gì mà mẫu hậu Người đường đường là một chương tử Đi cưới một pháp sư trừ yêu Thành ra thể thống gì Mau giúp dương gia lại cho ta Được rồi, được rồi Nói đệ biết Nữ nhân đó không đơn giản như đệ nghĩ đâu Ta nghe sư phụ nàng ta nói rồi Từ bé đã khá là sợ người Cho nên nàng ta đã dứt khoát đến yêu giới sống Lần này Nếu như không phải chỉ tiến cung Chân tiên đan Thì không gặp được nàng ta đâu Chẳng trách Lần trước khi đệ nói chuyện với nàng ấy Nàng ấy chẳng thèm để ý đến đệ Không thèm để ý đến đệ ừ, Đệ biết không Khi nàng ta đến chân tiên đang cho ta Quỳ còn không quỳ Cổ quá vậy sao Nàng ta mà không cổ quá như vậy Đến phiên đệ hay sao <laughs> Hoàng Quynh nói lời này Thì là không đúng rồi Người ca ca không cưa đổ được Chưa chắc là đệ Cũng không cưa đổ được Được thôi Đệ đi yêu giới tìm nàng ta đi ừ. Từ bé đến lớn Yêu quái bé tí xíu thế này <laughs> đệ cũng sợ Bảo ta nói đệ sao đây Theo ta nói Hãy nghe lời mẫu hậu đi Ngoan ngoãn tìm một phi tử là được rồi ừ. Hết Mang lại đây Đặt ở đây Chương gia Mời trùng thông thả Được 皇兄。 Cương, thấy thế nào? Món đồ mới do ta phát minh thế nào hả? Tốt lắm Cục cưng Có phải sảng khoái lắm không Ai vậy Viện trưởng Có nhã hứng thật To ca Ai cho ngươi vào đây Lão thần âm tam Tham kiến Ninh Chương Đứng dậy đi chân. Sao người lại ăn mặc như vậy ạ Nghe nói Pháp Sư Nguyên trận Là sư huynh của ông à, Đúng vậy ạ à? Vậy ông có biết Tô Lễ Lễ không? Ờ, con bé là sư điệt của lão thần Có điều rất ít khi lão thần gặp con bé Ninh Dương Yêu giới vô cùng nguy hiểm Tuyệt đối đừng đi ạ à. Như vậy có được không Chương gia yên tâm Bảo đảm sẽ không có yêu quái nào nhìn ra sơ hở Chương gia Đây là nước yêu cho lão thần mới phát minh ra Chỉ cần nhỏ cái này lên người Đảm bảo người sẽ không còn chút mùi con người nào Đây Theo lão thần Dương gia Đây toàn bộ đều là những vũ khí trừ yêu mà lão thần mới phát minh Người hãy chọn vài cái mang đi Phòng trường hợp cần đến Cái này Người nhất định phải mang theo Đây là mắt kính được làm bằng lớp da đầu của yêu xà nghìn năm tuổi Chỉ cần người đeo lên Thì sẽ nhìn thấy bất cứ chuyện gì đã từng xảy ra trước đó Nào Đóng xuống, đóng xuống Lại đây, lại đây Không bắt được ta đâu à? chương cha Đến yêu giới rồi Người đeo nó lên Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của Lễ Lễ Thì sẽ có thể đi theo con bé Đảm bảo người sẽ tìm ra nơi ở của nó <laughs> Cây súng này Là lão thần mới vừa nghiên cứu xong Nào, chuyên gia cầm lấy Cục cưng à Ra đây đi Nào nào Đứng ở đó Chỗ cũ ấy Chương gia Bắn nàng ấy đi Hả Yên tâm Không chết người đâu Đảm bảo sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ cho người Bắn đi Chương gia Đến yêu giới rồi Nếu như có nữ yêu tinh muốn ước hiếp người Người cứ lấy cái này bắn Thật kích thích Chương gia Người chờ chút Lão thần có thứ này hay hơn cho người Chương gia Bên trong này chứa hổ yêu dương Một trong hai yêu quái mạnh nhất hiện nay Quan trọng là hổ xanh này Có thể phản đòn lại đa số yêu pháp Nó là vật bảo vệ mạnh nhất cho sự an toàn của người ở yêu giới <laughs> Tiểu dần ca ca Tiểu dần ca ca Ta phải đi rồi Chúc người đến yêu chế thuận buồm xuôi gió Lạc đà Ai Sao lại là muội chứ Sao hả Quynh đến thì được Còn muội thì không thể đến sao Ta đến đây làm việc chính Muội đến đây làm gì Muội cũng là đến đây làm việc chính đây Muội thì làm việc gì chứ Muội Không nói cho Quỳnh biết Được Muội đi đường chương quan của muội Ta đi cầu độc mộc của ta Đừng đi theo ta Quỳnh Tiểu Trần ca ca Có chuột To như vậy nè Không không To thế này Đi thôi Tiểu Trần ca ca Chờ muội với Cô nhìn thấy gì rồi Phía bên kia kìa Đi Đi Bọn họ cũng là đến trạm cứu trợ ăn chực uống chực kìa Được rồi Các người muốn làm gì Hmm? Tuyệt Còn ngốc hơn ta <laughs> Đánh chỗ này Người đâu Cứu giới Cứu mạng Có chuyện gì vậy Mất lông rồi Chân cẩy rồi Ca ca, ca ca Ca ca của ta ngất xỉu rồi Cứu mạng Cứu mạng Dừng dừng dừng Cứu mạng Dừng dừng dừng Cứu mạng Dừng Đưa đi Đa tạ Lệ lệ tỷ tỷ Ta cầu xin tỷ hãy cứu ca ca của ta Ta biết tỷ là người có tấm lòng bao la Lệ lệ tỷ tỷ Cô nương Các người hãy thu nhận chúng tôi đi à, Đúng vậy cô nương Trước nay lão trư đều ăn rất nhiều Chỉ cần được ăn cơm nguội Uống trà nhạt thôi Để ấy cũng đã mãn nguyện lắm rồi à? Hai chúng tôi luôn có một ước mơ Chính là thành lập một tiêu cục phải Nhưng mà Ngân lượng của chúng tôi Bị kẻ gian cạt cả rồi Một đồng cũng không còn Hai chúng tôi lưu lạc không chốn chung thân Bị người ta đánh Bị người ta mắng Cô xem Chân của lão Trư bị gãy luôn rồi Lão Trư Tiểu thư chúng ta nhận họ đi Ừ. Lệ lệ tỷ tỷ Tỷ xem ca ca muội đáng thương biết bao Tỷ thu nhận chúng muội đi Nhận họ vậy Lão Trương Nhanh lên Tốt quá rồi Họ nhận mình rồi Quynh tỉnh rồi Tỉnh rồi người Ngươi làm gì vậy Có cho người ta ngủ hay không Con lợn chết tiệt người thả bom sao Không dám nữa Chết đi được Đừng đánh nữa Cho người thả bom này Các người làm gì vậy Đây là ăn phân đây mà Ngủ đi, ngủ đi Ta cũng không biết Ngươi tìm ta để làm gì Còn không mau làm cơm đi Oh cặp một đực một cái ở thôn Đại Nga đó Có nên đuổi bọn họ đi không Ở đâu ra một đực một cái chứ Ngươi đứng lại cho ta Ngươi, ngươi quay lại Ngươi mới là bị điên đấy Cẩn thận một chút Biến Cứu mạng giới Người đẹp Đàn nghe lại hay Tiếng đàn cẩm thành Nhẹ nhàng du dương Nửa quà vào gió Nửa quà vào mây Khúc nhạc này chỉ trên trời mới có Nhân gian chỉ nghe được vài lần <coughs> Đàn hay Đàn hay Khúc nhạc này Tâm linh tương thông với ta Xem ra tiểu thư Quả nhiên là tri âm của ta Đi chết đi, ai là tri âm của người chứ Sao lại là ngươi Sao lại không phải là ta Tiểu thư đâu Ra ngoài rồi Thì ra Quynh và Lạc Đà mới là một đôi Muội, muội, muội, muội Muội, này, Người chọc giận Quynh là hắn chứ không phải là muội đâu Ta cũng đâu có chọc muội Quynh đi đâu vậy Quynh có chắc là lễ lễ tỷ tỷ ở đây không Cầm Sao vẫn chưa ra Sẽ không có chuyện gì chứ để ta à? đi xem Quynh cẩn thận chút Hôm nay nếu không phải nhờ có tô cô nương Tôi e là mình đã bị yêu quái ăn thịt rồi Nào nào Cùng tôi vào nhà đi Tôi kính cô Tô cô nương Ngươi là cái thá gì chứ Dám đến chỗ của lão nương trộm người Ta cũng đâu có trộm cô Chờ đã Ngươi đang tìm ta sao Bắn ta đi Dùng súng của ngươi Bắn ta đi Ngươi yêu ta chứ Muốn có được ta không Đến đây Đến đây Khiên cô ta đi thiên quyền nữ Chẳng qua cũng chỉ có vậy Cho ả xà yêu dương đó Há chẳng phải là lợi cho ả ta quá sao Đại dương Muội muội tốt của ta Dám một mình lén ăn đồ ăn Ở sau lưng tỷ tỷ Đại dương tha mạng Đại dương tha mạng Ta muốn mạng của ngươi Sư phụ Sư phụ quyền nữ Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi Ăn tim của ngươi Ta sẽ có thể thống lĩnh toàn bộ yêu giới Sư phụ Người Bộ da rẻ sắt này Là của tên Nguyên Chẩn đó Nhưng linh hồn Là xà yêu dương ta Là hắn không biết tự lượng sức Dám đi quấy rầy bổn dương phí đây Cô nãy nãy ta vẫn chưa muốn đối đầu với triều đình Nên ta sẽ tha cho ngươi một mạng Ta không đi Cho dù có đi Ta cũng nhất định phải đưa nàng đi cùng Tên mặt trắng Không ngờ ngươi cũng là một kẻ chung tình Hôm nay ta sẽ Tác thành cho ngươi Đừng mà Nói Người có đi không Không đi Được thôi Trường tay Ta còn tưởng là đại nhân vật nào nữa Quá sao là tên tép riêu nhà ngươi Sao trông chống lạc đà thế nhỉ Nên tránh qua một bên ăn cỏ đi Ta ghét nhất người ta gọi mình như vậy Ta tung tuyệt chiêu đây Đến đây nào đây chính là hàng nghìn chàng con lạc đà Ở trong người ngươi nhảy ra sao Chúng đang làm gì vậy Chúng ư Chúng đang đếm có bao nhiêu con lạc đà đi vào bên trong chúng Phải đếm đúng thì mới có thể cử động Sai rồi Thì phải đọc lại Lợi hại vậy sao Thế nào Con muốn thử không Thôi bỏ đi Mau đi cứu người Được Kaka, mau đi thôi Khởi bẩm hoàng thượng, yêu độc trên người lễ lễ đã được giải, chỉ là sức khỏe chưa cùng suy yếu, cần phải ở đây điều chỉnh thật tốt. Ra ngoài đi. Cơ hội đến rồi. Ừ. Phải nắm bắt thật tốt. Ừ. Ngươi, dạ. chân Đưa ta đi à, xem yêu trận bố trí thế nào rồi Xà yêu chương sẽ đến bất cứ lúc nào dạ. Chân Ngươi cũng vậy Tại sao chứ Cái gì mà tại sao Hoàng thượng bảo ngươi đi Ngươi còn không đi Ta cũng đâu phải người Chịu trò gì phải nghe hắn Ta tung tuyệt chiêu đấy Tuyệt chiêu đó của ngươi Bảy ngày mới tung ra được một lần Ngươi vừa nói với ta Ngươi quên rồi sao <laughs> Không được vô lễ đấy <laughs> Tiểu thư Tiểu thư nhất định phải bảo trọng Mau đi thôi Tiểu thư Đi thôi Cho ta cử một lát đi Sức khỏe của nàng đã đỡ hơn chưa Cũng ổn Vết thương của người thế nào rồi <laughs> Lẽ nào Nàng đang lo lắng cho ta sao Yên tâm Ta đã khỏe hơn rất nhiều rồi Thái hậu giá đáo <laughs> Mẫu hậu Mẫu hậu à, à, à, Mẫu hậu gì chứ Bây giờ người càng ngày càng lớn rồi đấy Cháu một mình đến yêu chơi Mẫu hậu Người sao ngoài cho ta <laughs> Người còn đưa cô ta về cung Người có ý gì chứ Mẫu hậu Nàng ấy bị xà chương truy sát Cho nên Nhi Thần nghĩ Chỉ có nơi này mới an toàn nhất Hơn ờ, nữa Nàng ấy còn từng cứu mạng Nhi Thần Lẽ nào mẫu hậu lại muốn Nhi Thần Làm người bất nghĩa Hoàng thượng, tróc yêu trận đã bố trí xong rồi Chỉ cần xài chương hiện thân Lão thần đảm bảo sẽ có thể bắt được hắn Hoàng Quynh Tham kiến Hoàng thượng Miễn lễ Chào sư thúc Ừ, ừ sư đệ, Con đỡ hơn chưa Bẩm sư thúc Đỡ nhiều rồi ạ à? Tốt Chưởng chủ xà chương Chẳng phải cần đích thân con làm mới được Lát nữa Con hãy đứng ở chính giữa bát quái Đừng ra ngoài Tiểu Trần Để hãy ở à? lại Bảo vệ nàng ấy Tuân chỉ Những người à. khác Đi thôi Dân Đi thôi Ta không biết Vì sao nàng không thích tiếp xúc với con người Nhưng ta muốn nói với nàng Bất luận nàng đã chịu tổn thương gì Đều không phải là vĩnh viễn Giống như ta Tuy sinh ra trong hoàng gia Nhưng không thích bày mưu đấu đá trên đoạt quyền thế Nếu như có thể Ta muốn cùng người mình yêu Đi đến chân trời góc bể Tìm một nơi non xanh nước biếc Sống đến bạc đầu Nhưng ta biết Điều này đối với ta mà nói Đều là quá xa xỉ Chỉ chạy điều ít nhất mà ta mong muốn chính là tìm người mình yêu và cưới nàng ấy làm vợ sao vậy tiểu trần ca ca lễ lễ tỷ tỷ sao mùa đến đây đương nhiên là để mang đồ ăn ngon đến cho hai người rồi quả nhiên vẫn là muội thương ca ca nhất ừ. tô cô nương cái này là điểm tâm mà ta thích ăn nhất trước đây Mùi xem Đây là món Quynh thích ăn nhất Ngon lắm đấy Ngon chứ Trận thế này số cũng có ổn không vậy Yên tâm đi hoàng thượng Cứ giao hết cho thần Hộ giá Hộ giá Một mũi tên xuyên mây Thiên quân chạm mã đến gặp Hoàng thượng Sao người không thả tay ra Dễ chịu và kích thích hộ giáo hoàng thượng Chạy hết cho ta Chạy Chạy đi Cảnh tượng thật quen thuộc Năm xưa lão nương Chính là từ nơi này Tiễn ngươi ra đi Cái tên già nguyên chẩn chết tiệt này Lại cứu sống ngươi Hôm nay ta phải xem xem Còn có ai có thể cứu được ngươi Đây là Hoàng Cung Sao có thể để ngươi muốn làm gì ở đây cũng được Tên mặt trắng Chỉ chịu vào ngươi sao Không nở quỷ xác thịt của sư phụ ngươi sao Vậy thì ngươi còn lấy cái gì đấu với ta chứ Bao nhiêu năm nay Ta vẫn luôn muốn ăn tim của ngươi Trở thành chúa tể của dạng yêu xin lỗi Tô cô nương Chào Pháp sư Nguyên Chẩn Cảm ơn chuyện trưởng Lưng của mình Không sao chứ Không sao Ta đã phong ấn thất kinh bát mạch của sư phụ ta người muốn đấu Thì phải thoát ra khỏi cơ thể của sư phụ ta Ta sẽ ép người ra Tiểu dân Làm gì vậy Bản thân anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng thôi đi Xem chút lôi cả mạng của ta vào Nếu không phải ta đỡ thay ngươi một chưởng Thì bây giờ ngươi đã tiêu đời rồi biết chưa Là ai đang nói vậy Khổ yêu chương vô địch chính là ta Không phải đến ta ngươi cũng không biết chứ Khổ yêu chương Tiểu tử Ta phí bao nhiêu công sức để truy tìm ngươi Chờ lại có được mà không phải phí sức Xem hôm nay ta xử lý ngươi Khoan đã Thứ chứa ta là thiên sơn quyền thiết Ngươi đánh không lại ta đâu Ta khuyên ngươi nên đầu hàng đi Tên thối tha không biết xấu hổ làm lão nương tức chết Để ta cho ngươi nếm thử ma trùng vô địch của lão nương yêu chương ta cũng là thiên hạ vô địch rồi phụ Sư phụ Đồ nhi Khiến con chịu thiệt rồi Đỡ sư phụ dậy Tiểu Dần à Mau khiêng đi Dần Đi thôi Bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng May mà Ninh Dương đã được đỡ thay một trưởng Nếu không, cho dù là qua đà tái thế Cũng bất lực Ninh Dương chỉ cần tịnh trưởng dài hôn Không có chuyện gì lớn Đi lĩnh thưởng đi Tạ Thái Hậu, tạ Hoàng thượng Trần Nhi Con vẫn ổn chứ Vẫn ổn mà Vậy thì tốt Chúng ta đi thôi Cố lên Các ngươi cũng lui xuống đi Dân Lễ lễ Lễ lễ Mẫu hậu Để lại một người chăm sóc cũng tốt mà Đi thôi đi thôi Như vậy làm sao được Con đẩy ta làm gì Đi thôi đi thôi Ta biết Hai chúng ta Giống như đó hoa hồng Và người yêu qua, qua bị hủy diệt bởi sự khắc nghiệt vô tình của thời tiết Rơi rụng khắp nơi Nàng có thể nói ta biết Tại sao nàng lại ghét con người không Không muốn kể thì thôi vậy Chúng chỉ Khi còn bé Tao vô cùng hạnh phúc Giống hệt con lúc bé Khi con còn bé cũng rất đáng yêu Mẹ, mà nhìn kìa Trên cây có một con chim nhỏ Con chim đó đáng yêu quá Nó đang xây tổ trên cây Nhưng sau đó Lão gia Phụ thân tôi chỉ đắc đạo thành tiên Mà chiết chết cả nhà tôi Đừng mà Con gái Ra đây đi Cha giúp con thoát khỏi nỗi khổ của nhân gian Sớm ngày thăng thiên hưởng phúc Cha Cha đừng giết con Đừng giết con Dừng tay Cha Cha Xin lỗi Vậy người nói xem Võ công người cao cường như vậy Tại sao chị nhìn thấy yêu quái là lại sợ mất hồn Thật ra Khi ta còn bé Rất thích yêu quái Cả ngày chả làm tiểu yêu quái này Tiểu yêu quái kia Cây quả ở khắp nơi Nhưng có một ngày Ta thực sự gặp được một con yêu quái Ngược lại bị nó dọa cho sợ Nàng không nói ta cũng không nghĩ đến Tróc yêu trận ban nãy Sau khi con yêu quái đó hiện nguyên hình Ta mới phát hiện Quá xa con yêu quái lúc đầu dọa ta sợ Chính là á ta Không được bắt nạt mùi ấy Tiểu hổ Tiểu hổ Quân là tiểu hổ làm sao nàng biết tên lúc nhỏ của ta Quân thực sự là tiểu hổ ư Đội mũ đầu hổ Y hệt tróc yêu trận năm xưa Khi mùi đói quân còn cho mùi thức ăn và nước uống nữa Nghi lễ cầu phúc sắp sửa kết thúc rồi Kiên trì thêm chút nữa Này Này Này Quyên tên Tiểu Hổ Là Hổ Yêu Mỗi tên là gì Tiểu Bạch Tiểu Bạch à Mội sao vậy Nước Sao cơ Nước À nước Mội chờ một chút Mội là Tiểu Bạch Thật sự trùng hợp vậy sao Mụ còn tưởng rằng lúc đó Quân đã bị dọa chết rồi chứ Ta còn tưởng rằng lúc đó mụ bị yêu quái Không có Vậy sao? sư phụ đã cứu muội Nhận muội làm đồ đệ <laughs> Chẳng trách Khi lần đầu tiên ta nhìn thấy muội Đã thích muội rồi Xem ra duyên phận giữa chúng ta Đã được ông trời an bài Ai có chuyện với Quỳnh chứ Vậy tại sao Mụ lại thích yêu giới Yêu giới có gì không tốt chứ Kỳ thực Yêu tinh hoàn toàn không xấu như con người nghĩ Nếu như mẫu hậu không đồng ý Nhi thần Nhi thần sẽ không đứng lên Con đang muốn chọc tức ai cha đúng không ờ. Hả Nhi thần không dám Mẫu hậu Con cảm thấy lễ lễ tỷ tỷ rất tốt Ở yêu giới tỷ ấy đã nhận nuôi rất nhiều tỷ yêu quá đáng thương Không nơi nương tựa Tỷ ấy rất lương thiện <laughs> Mẫu hậu Người đồng ý đi ạ à? Nhi thần cũng cảm thấy tên tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa Cũng cảm thấy tô lễ lễ rất tốt Con nói như vậy sao được chứ Hả Một chương gia à? Lấy một pháp sư trừ yêu Như vậy không hợp với quy định của tổ tiên Mẫu hậu Cái gì mà quy định chứ không quy định chứ Quy định là người đặt ra Có thể sửa đổi mà Hậu cung của Nhi Thần Phù hợp với quy định như vậy Có ích gì chứ Nhi Thần cảm thấy tôi lễ lễ rất tốt Cưới về Cải thiện gen Vẫn là không được Nếu mẫu hậu vẫn không đồng ý Vậy Nhi Thần sẽ cùng bộ ấy đến yêu giới Con dám Còn con sao nữa đây Mẫu hậu Tiểu dần ca ca Nếu như ca ấy quay lại đó Thì sẽ không may mắn như vậy nữa đâu Đừng khóc nữa Người nhìn như Thần làm ờ, gì Con trai cũng chẳng có Tạ mẫu hậu Hả Khởi bẩm Thái Hậu Pháp Sư Nguyên Chẩn và tôn Cô Nương cầu kiến Truyền Dân Mẫu hậu Lát nữa toàn bộ trong cậy chào người Biết rồi Chẳng có tiền đồ Tham kiến Thái Hậu, Hoàng thượng Tô cô nương Đến đây Để bổn cung nhìn kỹ xem Có thể sinh con trai Tô cô nương Ta cả cô cho con trai thứ cô ta Cô đồng ý chứ Thái hậu Pháp sư Nguyên Chẩn Giao đồ đệ yêu quý của ông Cho con trai thứ chỉnh ninh của ta Ông có ý kiến gì không? Thái hậu Lễ lễ là người tu đạo E là Cái gì mà tu đạo chứ không tu đạo Đều là con chân của Đại Thanh ta Kháng chỉ phải không? Không dám Không dám là đúng rồi Trẫm ban hôn Thái hậu ban hôn Tôn chỉ ừ. Tiểu thư, cái này được không ạ? À? Lệ lệ tỷ tỷ, tỷ đẹp quá Lạc đà đâu rồi? Có lẽ đệ ấy đang ở hậu chiên. Chị muội đi tìm hắn à? Đi đi Lạc đà Lạc đà Sao là một con lạc đà đa tình Dạ, cũng đúng Bản thân thích nữ chủ nhân nhiều năm như vậy Hôm nay sẽ gả cho người khác Nếu là ta, ta cũng không vui Không ngờ dạ, Ngươi lại là một con lạc đà có khí khái nam tử như vậy Ta không phải là lạc đà Ta không phải là lạc đà Ngươi đừng khóc Ta có một cách Có thể khiến tô cô nương và ca ca ta thành thân không được các chị Tô cô nương Biến Cô muốn làm gì Chui lên chút đi Biến ta lại mau Biến ta lại mau Người đâu Có thích khách Mau bắt thích khách Người đâu Người đâu mau đến Người đâu mau đến Lệ lệ tiểu thư bị bắt đi mất rồi Chương gia tha mạng Có chuyện gì Lúc nãy nô tỳ chải tóc cho tiểu thư Phát hiện có một cái trăm càm bị mất Nô tỳ vào trong phòng tìm Kết quả khi đi ra Tiểu thư đã bị một cái bóng đen bắt đi mất Hắn trượt tường từ chỗ đó rồi chạy mất Tham kiến Ninh Dương Các người là đang Chương gia Lúc nãy có một hắc y nhân đột nhập vào quyền giáo diện cướp đi hổ xanh Chúng thần đã đuổi theo hắn đến đây Hổ xanh Lúc nãy hắn vừa mới bắt mất lễ lễ Hỏng rồi Trời sắp sửa sáng rồi Hắn chạy không xa đâu Cấm vệ quân nghe lệnh lục soát cho ta Sư Quynh Sư Quynh Ta khuyên Quynh đừng có chó cùng trước dậu Sư đệ à Nếu không phải sư Quynh Bị tổn hại nguyên khí Thì làm sao có thể để các người chay hãm Pháp sư Ông Xà yêu dương Việc đã đến nước này Ta chỉ có thể thu nhận nguyên thần của ngươi Sư huynh, quá nguy hiểm Chỉ cần có thể đắc đạo thành tiên Cho dù có phải thập tử nhất sinh Thì cũng có gì phải ngần ngại Thành tiên Sư Quynh Xem ra Quynh đã tu luyện đến 10 tầng độ kiếp Không sai Chỉ cần ta mượn Khí âm và khí dương Của hai đại yêu quái ở yêu giới Cộng thêm máu của quyền nữ ta sẽ có thể tu luyện thành tiên quyền nữ lẽ nào lẽ nào lễ lễ chính là cô bé 18 năm trước tiểu hổ tiểu hổ Sư đệ Nhất định phải chặn hổ dương lại Sư huynh yên tâm Quyền triển kiếm trận Xem ra Năm xưa dùng quyền nữ cầu phúc Là để dẫn dụ xà yêu chương cho hổ yêu chương Sư đệ à, à Việc đến hôm nay Đệ mới hiểu sao à. Ta hỏi Quynh Có phải cha của Lễ Lễ Cũng là bị Quynh biến phép không Quyền nữ buộc phải giữ tấm thân trong trắng Thì mới có hiệu quả Ta không ra hạ sách này Làm sao cắt đứt đoàn yên quả nhân gian của nó Ông là đồ súc sinh Tiểu Trần Tiểu Trần Ninh Dương Ninh Dương Ninh Dương 18 năm trước ta không thành công Bây giờ Ta đã hấp thu được xà yêu dương Ta xem các người Còn có ai Đấu lại ta Mau cướp hổ xanh lại Thả ta ra Trả hổ xanh cho ta Nếu không ta giết nó Tiểu thư Ta giết nó Ninh Dương Tuyệt đối không được đưa cho hắn Sư phụ Tiêu rồi tiêu rồi Bây giờ chỉ có một cách có thể đánh thắng hắn Chính là thả hổ yêu ra để hợp thể chế người Linh dương tuổi trần Hơn nữa lại là người thuần dương Chỉ có hợp thể chế hổ yêu Người mới có thể có sức mạnh đánh bại hắn Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng mà người sẽ tẩu quả nhập ma Cho dù người cứu được lễ lễ Người cũng không thể ở bên con bé Ugh! 嗯嗯嗯嗯。 Lễ lễ Ngải là hổ yêu dần Đa tạ tiên cô cứu mạng Ta không đi Cho dù phải đi Ta cũng phải cùng đi với nàng Lẽ nào Nàng đang lo cho ta sao Nếu như có thể Ta muốn được ở bên cạnh người mà ta yêu Phiêu bạc bốn phương Sống đến bạc đầu Chúng con đi đây Mọi người hãy bảo trọng Mẫu hậu Sư đệ Lần này hai người đến núi Thanh Thành Nhất định phải tìm được quyền nguyên chân nhân Sư phụ ta Ông ấy là hy vọng duy nhất có thể chữa được cho Ninh Dương Trên đường đi có nhiều nguy hiểm Nhất định phải bảo trọng Đa tạ sư thúc Bất luận là thiên sơn chạng thủy Cho dù có phải lấy mạng con để đổi Con nhất định cũng sẽ chữa khỏi cho tướng công